mình nói chuyện lớn lên để cho giao lưu cái tiếng nói đầu tiên ha để chút xíu mình gặp nhau luôn mời bạn trai dạ xin ờ, chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay và chào anh Nguyễn ờ, Linh với lại ờ, chị Hồng Vân chào em à, em tên Vũ Hoàng Hiệp à, năm nay em 40 tuổi nghề nghiệp em là tự do quê gốc của em là Hà Nam nhưng mà sống và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh là công dạ, việc gì công việc của, của em là em nhà em có cho thuê phòng trọ ừ. quận mấy ở Phú Nhuận nào anh tới anh thuê vài phòng nha đợi <laughs> em à, em đang có dự kiến ờ, xây thêm 10 đó vậy cho anh thuê 10 phòng đó luôn đi anh cho thuê lại thôi chứ gì chứ <laughs> dạ thì uh, ờ, em lấy anh ba thôi anh anh thù ta ba rưỡi được em có lời đúng rồi lấy ba lấy ba triệu rưỡi hàng <laughs> tháng ha đúng rồi được, cũng được anh em mình làm ăn nha Trời ơi Linh ơi Linh Hả? bữa nay đi hẹn hò mà ông bàn cái chuyện làm ăn là sao trời Kệ coi lấy là phòng trọ cho thuê cũng được Hôm Mình giới em... thiệu về mình đi bé Em chào à, anh Nguyên Linh và chị Hồng Vân ừ. Em là Võ Thị Ngọc Thủy, à, năm nay em à, 35 tuổi 35 tuổi, em là nhân viên bán hàng Rồi em ở đâu? Em ở với ba mẹ em ở Gò Vấp em nói luôn đi một cái uh, ưu điểm gì nhược điểm gì thì tính em trầm tính và ít nói thì ưu điểm em là thuộc tiếp người hoàn toàn của người phụ nữ gia đình thì em biết uh, vun vén cho gia gia đình à, biết tiết kiệm uh, biết uh, sạch sẽ gọn gàng và chăm sóc chồng con nói chung là em thuộc tiếp người phụ nữ hoàn toàn á thì Đúng biết nội trợ phụ nữ thuần chủng đó dạ. đó phụ nữ của gia đình đó dạ. em quản lý phòng trọ được không dạ quá được anh luôn để dạ, quá em, được em em rất là thích kinh doanh nếu mà có duyên với nhau thì em sẵn sàng về giúp cho anh quản lý phòng trọ thấy chưa <laughs> được tuyệt ha. vời tuyệt vời hiệp điểm mạnh điểm yếu là gì dạ chào em mình. dạ. nói lớn lên coi nào dạ ờ, ưu điểm của em là sống tình cảm ừ. khuyết điểm là gì dạ khuyết điểm là hơi nóng tính dễ tin người nóng tính cỡ nào em uh, im lặng là đi ra ngoài ừ được Ai? Rồi cái đường tình duyên của em sao? Em có mấy mối tình rồi? Thực tế ra là em có ba mối tình nhưng mà thì cái mối tình thứ hai của em á là người đó em có đăng ký kết hôn luôn. Ừ. Là đã đi dị rồi. Là có một đứa con. Rồi ở với ờ, mẹ. Ở với mẹ và mẹ tuổi? mẹ lấy chồng rồi được 8 tuổi gái hay trai trai à. rồi em có gặp thằng cua 8 tuổi của em không à, năm ngoái em có gặp bị dính dịch cái là giờ từ hôm dịch giờ em đi không đi đâu được hết á bây giờ em mong muốn điều gì ở cái người phụ nữ đó phụ nữ em chỉ cần người ta hiểu chuyện thôi chân thành có gì nói đó tế sống thực tế thôi em thì uh, ờ, 40 rồi cái suy nghĩ nó cũng cứng rồi nên em biết lắng nghe nhiều hơn và em hiểu chuyện ừ. cho tôi hỏi đàn gái xíu nào dạ đàn gái có đường tình duyên thế nào vậy em em có hai mối tình một mối tình là sinh viên một mối ừ. tình là cũng chia tay gần đây ừ, mấy năm một năm nói chung là anh đó không biết tôn trọng và chia sẻ ừ. Mà. à, chia tay bao gì? lâu rồi cơ dạ khoảng 3 năm ạ à. nhưng vấn đề chỗ nãy giờ em nghe câu chuyện anh bên đây em cảm nhận thế nào em có lo lắng điều gì không hay là em có ngại điều gì không em hỏi một câu là hiện tại anh vẫn vẫn đang hàng tháng cung cấp cho con phải không ạ có có cung cấp và để một cái quỹ cho nó nữa vấn đề đó anh anh thì tiền bạc thì anh không có quan trọng cái phải như thế nào hết đó là con anh mà dù cả kể em cũng vậy sau này mà nếu là có chung với nhau á thì anh cũng chu toàn đôi bên cân bằng hết ý em á là giả sử như mình có duyên bấm nút với nhau á dạ. thì á, em muốn anh có cái sự rõ ràng với em đừng có giấu giấu giếm tới tức là em không phải là ích kỷ hay nhỏ nhen gì đâu em muốn có cái sự rõ ràng với nhau á à đó vậy thôi không hiểu hiểu mà hai bạn cũng lớn rồi có thể đủ quyết định tương lai của mình mở rào bắt đầu đi hiệp dạ em tặng anh cảm ơn cảm ơn em cảm ơn nói chung là cảm nhận đi em cứ cảm nhận về anh đi ví dụ em có gì chia sẻ với anh anh hiện tại ở phú nhuận luôn hả đúng rồi thì à, hiện tại là em là nhân viên bán hàng thì sau này em có thể thi lên làm quản lý nhưng mà cái hướng của ừ. em á là muốn là chồng trụ cột trên kinh tế chính và ừ. em bán hàng online hoặc là về ừ. này sau này em sẽ phụ anh quản lý kinh doanh phòng trọ thì em rất là thích kinh doanh ừ. thì ý anh thế nào ừ, cái ờ, thật sự ra cái kinh doanh phòng trọ nó chỉ là một cái bàn đạp của anh thôi là chỉ một cái cái chuyến để làm chuyến đi thôi còn thực ra cái định hướng của anh là anh qua dịch anh còn mở công ty tại vì anh có những cái ờ, quan hệ quan hệ dịch vụ rất là tốt anh muốn mở dịch vụ công ty dịch vụ thương mại dạ thì ờ, còn anh biết cái định hướng em như em nói là em có những cái tư tưởng về ờ, khoái kinh doanh thì anh nghĩ rằng là nếu mà có cơ hội chúng ta sẽ làm việc với nhau nữa nhiều hơn dạ dù như không có thành thì cũng thảnh này thảnh kia dạ phải không anh nhưng mà anh mong là anh cũng 40 rồi em thì cũng 35 phải không thì ờ, cứ cho nhau cơ hội cô bạn này là giống tâm trí tưởng tượng của em không dạ em thấy ấy rất là dễ nhìn nè dễ thương nữa dễ thương ha dạ còn em em thấy anh này sao lúc mở rào ra em thấy ờ, thật ra thì em không không đòi hỏi gì ngoài hình người đàn ông em chỉ quan tâm là người đàn ông biết tôn trọng và có sự ờ, vươn lên trong sự nghiệp có ý chí trong sự nghiệp thôi nhưng mà anh đảm bảo những điều đó tại vì cái cái đầu óc của anh đó, anh nói anh nhìn đâu đến cái tiền đó đã từng làm rồi từng mở quán bún cá kiên giang ở trong phố bùi viện rồi nhưng mà mình mở ngu quá mình cứ đưa cho cái cô kia đến nấu cái tự nhiên cổ bỏ đi cái mình mình bơ vơ luôn dở vô đó đó thôi nói chuyện tình yêu đi làm ăn hoài <laughs> vì nãy nghe nói nhà gò bắp thì mình ở đường nào em em ở đường cây châm à cây châm thì anh từ nhà anh qua đó cũng gần mà dạ gần gần sạch luôn á thì anh ờ, nếu mà được á rảnh thì anh có thể mời em đi ăn dạ à, mong anh tạo điều kiện cho em dạ à, ok ai nhìn anh cái cái cái nhìn ban đầu á người ta cũng nói anh khó gần nhưng mà khi nói chuyện anh rồi á thì người ta lại muốn thân dạ thật rồi nhìn mặt anh nó khó chịu lắm nhìn mặt anh muốn nào cũng trâu trâu mày nè nói chung nhìn mặt không dữ á thấy cái chân mày không là thấy không dữ rồi Ôi, anh anh anh linh này có làm gì chị, chị dân không chị, chị bị dân áp cứ để để em biết sao là nhìn người cái thấy sao nè ấm áp không dạ có bây giờ hiệp à, tới à, giao lưu cảm xúc chút xíu nào yeah. mình trao nhau cảm xúc ban đầu cái lại nắm tay cô gái đi đó, bước Vậy tới em đi nói cái gì chân thành nhất Đúng đi rồi. đó mặc dù nãy là hai người đều ngầm nói ừ. là cho nhau cơ hội rồi đó nhưng mà nhìn thẳng vào mắt nhau nói gì đó nhìn mặt anh hung dữ lắm nhưng mà anh rất là dễ thương mong rằng là mọi thứ là anh có thể làm cho em cảm giác an toàn cảm ơn anh bằng hành động anh làm bằng hành động chứ anh dở thì như giặc á em cười tươi lên cái coi cười đẹp ghê mà nó không chịu cười à, hát tặng bài đi hiệp em hát một đoạn nước nước cho mình vui nha thì hai tụi em cưới nhau tụi anh vui luôn á cả nước vui <laughs> và mắc cả gói chợ luôn Ta đi cho muôn nắng sao vàng rực cờ tung bay dồn dàn về mê say những bước chân dồn về đây Sài Gòn ơi Vững tin đã bao năm rồi Một ngày vui giải phóng ôi hạnh phúc vô biên hát nữa đi em những lời yêu thương yes. à, hay quá nhà gái mình làm liền em đừng để bị ừ. thua Chờ người tên lỡ là tên đầu tên rực rỡ Tình trong di vắng nhạt nhòa Vào mùa trăng đó chẳng từ phương xa về như giấc mơ à. Ờ, giọng giọng nghe rất là rất là xúc động luôn á ừ. cặp này hát hợp nhau nè để xem đây có phải là người để cùng trò chuyện tâm sự cùng về chung một nhà hay không nếu đúng thì bấm ngay cái nút đó một hai ba trời ơi gian. bấm một lượt luôn mới ghê chứ nghe cái sạch cấp dứt khoát dứt khoát dứt ừ, khoát, dứt khoát luôn đó. rồi bây giờ nè có ba má nè bây giờ nắm tay vẫn nắm tay nữa nào, nào có bấm được rồi, rồi đó. bây giờ em phải uh, xin phép bạn hôn một dạ xin phép uh, hai bác xin phép em xin em, phép em. Ừ. đó trời ơi đúng là cái hôn gọi là dạng ngõ luôn á